Hi, xin chào các bạn hôm nay à, mình giới thiệu đến các bạn à, một à, cái mỏ hành súng cao tần 12V ừ. linh kiện gồm cọ này điện trợ 330 ohm hoặc 470 400 470 ôm hai con trợ 10k hành dòng hai con uh, diode 4007 rồi uh, sau đấy uh, thì mình xin giới thiệu các đồ cân cọ này cái bình đèn áp E42 bình đèn áp là một cái dây ống đông đi hoa đập dẹp lại bẻ cong thế này khoan lỗ để bắt mỏ hạt và cuộn cái cuộn này là 4 vòng nhân 4 vòng mình có video hướng dẫn cuộn 4 vòng 4 vòng các ô này và các bạn có tận dụng lại các cái à, băng kéo cách điện và những cái sợi dây đông cũ từ à, cái con biển áp này biển áp này được lấy trong à, tất cả các cái nguồn súng đó, ví dụ như con này rồi một cái cuộn một cuộn lọc cuộn cám cuộn này cuộn bám bên vòng 30 40 vòng các bạn lại trong nguồn ATX đó đây là cũng lọc lô phao đây hai con tủ hai con tủ 4 0.47 microfarad chỉ là hai con 474 này hoặc các bạn cũng có thể lấy một con 1 1.1.5 như con tù này rồi và một đầu một cái đầu hạt dây à. và một cái tay hành trễ như thế này đó. đây là công tắc đó đây là hai đầu kẹp màu hàn rồi sau đây chúng ta tiến hành đưa con này lắp vào đây យើងមកហាន់តែប៉ះដូវដូវហាន់ ok đây là màu hàng các bạn có thể cắt tùy chỉnh. rồi sau đến đến là phân mót phép kích hay mót phép chung theo kiểu tự kích rồi. các bạn lắp theo cái sơ đồ này đây sơ đồ mình đã hướng dẫn đây đây là hai đây một con phép đây một hai con phép rồi các bạn lắp theo cái sơ đồ này sẽ được khổ như thế này mình lắp sẵn trước để cái thời gian video nó ngắn lại đó rồi bây giờ chúng ta sẽ động đổi theo sơ đồ này han tù các bạn han hai chân tù này vào hai đầu cũng con biển áp này rồi sau khi hàn xong rồi bây giờ chúng ta sẽ hàn hai con phép này vào hàn vào chân số 2 hàn vào chân số 2 rồi sau khi hàn xong chúng ta đưa hai cái chân số 2 này vào hai cái đầu của biển áp đây chính là hai đầu của biển áp đây sau khi chúng ta han như vậy ở dưới này đây là cuộn cảm L đây chúng ta đã han vào chỉnh chân dinh dưỡng ở biến áp chân còn lại bình áp chúng ta sẽ hàn vào dương 12V dương 12V dây này chân âm 12V nó chỉnh là chân này chúng ta sẽ đổi vào chân số 3 chân số 3 còn một phép <clears throat> đây là hai chân công tắc một đầu chân công tắc chúng ta đậu vào dương 12V đầu còn là ở trên công tắc này chúng ta đậu vào chỗ hai con trợ này chủ con trợ ba ba mươi trăm ba mươi ohm này đây là đã hoàn thành rồi bây giờ các bạn à, dùng uh, keo nết không có cái nết dùng cơm được để cố định uh, các cái linh kiện này lại để tránh chạm chập đó để tránh chạm chập các bạn làm cho nó một cái vỏ đơn giản thế này che này bớt đó. bạn vâng lại rõ một bạn chế đỡ rồi. rồi trước khi chế chúng ta cấp 12V vào cho nào thì chúng ta kiểm tra các bạn nhớ cấp đúng âm dương ấy rồi sau khi chúng ta cấp điện cho nó chúng ta bấm công tắc thử hiện tại đang hoạt động vào đà nẵng này nè, bây giờ chúng ta thử tiếp rồi nó đã chạy thiết rồi các bạn thấy rồi nó lòng đỏ chỉnh đỏ nó đang hoạt động bình thường còn phải trên rất mát rồi chúng ta dặn sơ vào cho nhìn cho gọn cái này chúng ta sẽ lấy keo nệm dặn kéo nện của kéo nện các bạn lại cơm dạ được bởi vì nó dậy mà Đó. Đó. Đó. ok vậy là ta có một con mỏ hàn sung cao tân 12V Đó. hoạt động rất ok rồi và sau đây chúng ta tiến hành test <clears throat> trên các cái bánh bản mật lợn xem thử công suất nó được không đó chúng ta nhả thị quá cho nó xong chạy pha pha đây các han lợn đây đây đây rồi vâng, đều chạy ổn định lại rồi. Rồi. rồi ok nha các bạn rồi các bạn cứ ờ, lập theo sơ đồ này chắc chắn nó sẽ thành công ấy rồi bạn lắp theo shadow này các bạn chụp màn hình rồi shadow này và các bạn lắp chỗ này có thể là cuộn các bạn cuộn 3 vòng hoặc 4 vòng đổi sắc tùy còn chỗ này tù mà các bạn mặc thêm một mảnh các bạn mặc thêm một cái tù chỗ này nữa tù C3 nữa 474 đó không về 47 à, à, microfarad rồi các bạn lắp theo sơ đồ này còn cái tay nặng này các bạn đang chạy thế nào chạy mình nghe chạy thế này à, chỗ này để khoan bật bằng led để chiếu sáng Đó. đợi nhận như vậy rồi chúc các bạn thành công nhé cảm ơn bà các bạn đã xem video nhé anh thử lại lần nữa xem rồi ok các bạn Vâng, chạy rất mát tốn ngay không hề nóng ngay